thank you của VNTV, thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi xong phần video giới thiệu về Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest 2021 do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ và La tổ chức hàng năm để um, Tìm hiểu thêm chi tiết về Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế năm nay, chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với hai thành viên trong ban tổ chức. Trước hết là chị Lê Đình Isa, à, chị là Executive Director của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ Vala và bên cạnh đó là một người bạn rất là trẻ của chúng ta cũng là trong ban tổ chức của Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế đó là anh Minh Phạm. Trước hết xin chào Isa và Minh. Xin chào chị Vân Anh và xin chào quý khán giả của đài VNTV. Xin chào Minh. Dạ vâng, xin kính chào uh, chị uh, Vân Anh và cũng như chị Isa cũng như quý vị đang xem đài VNTV. Rất là vui trở lại với chương trình uh, với chương trình của khán giả năm nay. Vâng thưa quý vị, Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế do Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ và là tổ chức hàng năm và cho đến nay chúng tôi được biết đã là lần thứ 12 thì một cái điều rất là quan trọng trước hết chúng tôi xin mời chị Isa có thể một cách sơ lược nói một chút về Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ Ba La với uh, quý giả của San Diego, thưa chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Văn Anh. Um, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ Ba La và tiếng Anh là Vietnamese American Arts and Letters Association. Hội được thành lập năm 1991 uh, ờ, tại quận Cam do một số nhà báo cũng như là nghệ sĩ, văn nghệ sĩ tại quận Cam uh, sáng lập uh, và hội là một tổ chức bất vụ lợi tức là 501c3 uh, và hội đã um, đóng góp nhiều uh, trong cộng đồng qua những chương trình nghệ thuật như là Việt Film Fest hàng năm, rồi có những buổi ra mắt sách, những buổi trình diễn kịch, những concert, um, triển lãm, rồi um, rất là nhiều những cái chương trình khác nữa như là chương trình art workshop, um, những cái workshop về nghệ thuật cho các thanh thiếu niên um, hoặc là những cái workshop làm phim nữa. Thì đó là những cái công việc của một tổ chức uh, của Vala và cái um, Ờ, sự kiện lớn nhất mà Vala làm hàng năm là Việt Film Fest tức là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế và Isa là một trong những người sáng lập ờ, Việt Film Fest. Lúc đầu thì thật sự Isa cũng không nghĩ là mình có thể đi đến năm thứ 12 <laughs> hay năm thứ hai cũng không dám đúng ờ, nghĩ tới nữa thành ra cái năm đầu tiên thật ra lại không có nói là đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ nhất mà chỉ nói là đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế và lúc đó mình nghĩ là trong những cái sinh hoạt văn học nghệ thuật của Vala thì chỉ có điện ảnh là chưa có chưa lúc đó chưa có um, những cái sinh hoạt như vậy mà chỉ có dụ ra mắt sách rồi kịch nghệ rồi uh, âm nhạc nhưng mà điện ảnh thì hoàn toàn thiếu vắng thế đó mình mới nghĩ là tại sao mình lại không có cái phần điện ảnh vốn vốn là một cái nghệ thuật thứ bảy rất là quan trọng thì um, lúc đó sao một số bạn như là Trâm Lê rồi Hương Ninh uh, Hương là lúc đó là uh, sinh viên ở Đại học Hisolay thì cùng ngồi lại với nhau và nghĩ là mình nên làm một cái chương trình um, uh, về điện ảnh và lúc đó trước đó thì Isa đã làm một cái chương trình uh, lần đầu tiên về điện ảnh đó là Cinema Symposium là hội luận điện ảnh tại UCLA đó quy tụ một số các nhà làm phim tài tử gốc Việt Nam um, đến nói chuyện thì các em sinh viên ở UCLA rất là thích và hỏi vậy mình mình sẽ làm cái gì sắp kế tiếp nhưng hôm nay ngồi nói chuyện suông không thì cũng uh, ổn quá thì từ này mới bắt đầu nghĩ đến chuyện làm cái phim festival và đó là năm đầu tiên tức là năm 2003 và quy tụ được um, ờ, tụi này nhận được hơn 70 phim gửi về tham dự năm đó từ các nơi trên thế giới rất nhiều nước như là Pháp, Đức, người Úc, Canada và dĩ nhiên là Hoa Kỳ Bây giờ chúng ta nói chi tiết về à, Việt Film Fest năm 2021 của chúng ta để mời gọi tất cả quý vị à, cùng tham dự, cùng đồng hành với ban tổ chức. Um, như vậy thì à, trong sau 2 năm vắng bóng phải không Isa vì uh, pandemic phải không Isa với mình? Vâng, ờ, năm ngoái uh, thì chỗ này không có uh, làm được Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế là tại vì uh, bị pandemic đó, thành ra vừa mới phát cái thông cáo tuyển phim ra vào tháng 2 thì là phải ngưng lại vào tháng 3 và phải cáo lỗi là không thể nào tiếp tục được cũng như rất nhiều những cái phim festival khác trên toàn quốc đều phải ngưng lại và khi đó thì tụi này mới nghĩ là vẫn phải duy trì cái chương trình này là tại vì điện ảnh là một cái nghệ thuật mà có thể đưa tiếng nói đưa những câu chuyện của mình đến một cách một nghĩa là một cho, cho khán giả một cách rộng lớn uh, thành ra là rất là muốn tiếp tục uh, uh, về film fest thì mới nghĩ mới bắt đầu tìm cách và là và bắt đầu um, xem cách thức của những đại hội điện ảnh khác, những film festival khác như là Sundance rồi như là Los Angeles Asian Pacific Film Festival là của người um, Ờ, cộng đồng Á Châu um, người Mỹ gốc Á ở vùng Los Angeles là một cái điện ảnh cũng rất là lớn thành ra là là mình cũng cũng xem cách thức của họ làm trong năm vừa rồi như thế nào và cuối cùng đã quyết định là phần lớn năm nay sẽ là dành cho um, online chương trình online tức là virtual là là trên mạng đó tụi này sẽ um, chiếu phim hầu hết là trên mạng tuy nhiên cũng sẽ có một vài uh, chương trình đặc biệt như là drive in drive-in screenings uh, tức là lái xe vào đậu xe trong bãi parking và xem phim thì đó là một cách rất là an toàn cho gia đình tại vì chúng có chỉ có người gia đình ngồi trong cùng một xe và xem phim ở ngoài một cái parking thì tụi này tụi này chọn Westminster Mall mình sẽ nói sau về hai buổi chiếu phim này và ngoài ra đặc biệt là có hai buổi chiếu um, uh, trong dạp tại dạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana với hai cuốn phim ờ, là Sài Gòn trong cơn mưa và uh, Bố già vào ngày 16 tháng 10 là thứ bảy Dạ vâng, thì em cũng xin bổ sung với chị Isa giống như là chị Vân Anh và cũng như quý vị đang xem đài đã nghe thấy thì à, giống như chị sa đã nói hôm nay chúng em có ba hình thức để xem phim thứ nhất là về xem phim tại cái rạp uh, rạp xem phim đó là bộ phim uh, Bố già vào ngày 16 tây tháng 10 vào ngày thứ bảy vào lúc 6 giờ chiều Ờ, à, thì cũng như là ờ, chị Vân Anh và chị Sa đã thấy là bộ phim này rất là ăn khách ở bên Việt Nam và ngay cả tại Hoa Kỳ chúng ta thì nếu quý vị nào có thời gian xin quý vị có thể đi ủng hộ những bộ phim ờ, này và đặc biệt hơn là bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa khi mà quý vị mua những cái tấm vé cái giá vé của bộ phim này thì những cái tiền mà quý vị mua tấm vé sẽ được uh, quyên góp để giúp uh, cho hội uh, SAP SAPVN để mình có thể gây quỹ tổ chức giúp cho những người dân của mình đang chịu cái cảnh ờ, khốn khó của đại dịch ờ, đại dịch covid 19 ở bên Việt Nam. Dạ thì một lần nữa đó là bộ phim Sài Gòn trong cơn mưa vào lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy 16 tháng 10 và bên cạnh đó chúng à, khi mà chị Sa nói về cái vấn à, cái việc xem phim mà lái xe à, ngang qua tiếng Anh họ gọi là drive in ở Westminster Mall thì bộ phim đó là vào ngày 23 tháng 10 đó là The Paper Tiger bởi đạo diễn Bảo Trần thì bộ phim này rất là hay thì à, em cũng xin xin giữ bí mật giống như là để cho quý vị có thể đi xem phim để biết thêm về bộ phim này bộ phim và hấp dẫn cho quý vị thì quý vị là nếu mà quý vị có rảnh vào ngày thứ bảy 23 tháng 10 vào lúc 7 giờ chiều xin hãy xem bộ phim The Paper Tiger và cuối cùng là bộ phim uh, à, um, à, uh, à, uh, Rider, Rider and the Last Train um, của uh, nữ diễn viên uh, Kelly Mary Tran thì uh, đó cũng là hình thức drive-in ở Westminster Mall của mình luôn vào ngày cuối cùng là 30 tây tháng 10 vào vâng, lúc 7 giờ chiều là mà bộ phim này hoàn toàn miễn phí thì quý vị cứ nhớ rất là đơn giản đầu tiên là 16 tây tháng 10 cách 7 ngày nữa 23 tây tháng 10 cách 7 ngày nữa 30 tây tháng 10 là những suất chiếu Tribe in the, ờ, ở tại ờ, địa điểm hoặc là ở tại rạp Dạ vâng, cái điều lợi mà mà phải nói là cái blessing <laughs> từ cái pandemic từ từ cái đại dịch mà mà những cái chương trình ờ, văn hóa nghệ thuật họ đều chuyển qua internet và từ đó mình mới thấy được là cái cái sức mạnh của internet nó đi xa hơn nữa tại vì lúc trước đây đó khi mà tụi này làm việc Vinfast thì chỉ có những người những khán giả ở trong vùng um, Sài Gòn thì đi nhiều và xem nhiều nhưng mà có những khán giả ở rất xa họ lúc nào cũng email hoặc hỏi tụi này là làm thế nào mà tôi có thể xem phim Việt Nam được tại vì những những vị đó ở xa như là Boston rồi ở New York cũng rất là muốn xem thì bây giờ uh, trong chương trình của uh, online của Việt Film Fest ừ, đây là năm đầu tiên mà chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt như vậy thì có rất nhiều phim có đến 38 phim ngắn và 17 phim dài uh, được trình chiếu uh, trên online uh, cũng như là drive in rồi uh, in person ngay trong những tại dạp thì uh, những quý vị ở xa đó ngay ở nước khác ở Pháp ở Đức ở úc chẳng hạn đều cũng có thể coi được một số phim thành ra là isa nghĩ là là cái sức mạnh của internet nó, nó sẽ giúp cho về phần kỹ thuật rất là nhiều cho đại hội điện ảnh năm nay và rất là mong Isa rất là mong uh, các khán giả có thể um, check in có thể vào xem để mà truy cập vào xem trong cái trang mạng vietfilmfest.com để mà có thể xem những cuốn phim mà rất là hiếm khi uh, chúng ta xem được Ờ, tại vì có những cái những cái phim ngắn rất là hay nữa những cái chương trình đặc biệt dành cho các em ờ, học sinh cũng như là quý vị cao niên mà mà um, chương trình đã tuyển chọn đặc biệt thành ra quý vị có thể lên xem một cái lịch chiếu phim đã rất là đầy đủ trên ờ, in, trên vietfilmfest.com để mà biết thêm về những cái cuốn phim và có những cái um, uh, tóm lược nội dung Ờ, về cuốn phim nữa thành ra có thể hướng dẫn quý vị xem những cuốn nào có thể xem cho toàn gia đình có thể xem như là cuốn phim Raya and the Last Dragon là phim của Disney đó thì quý vị có thể lái chở tất cả um, con cái cháu chắc lên một chiếc xe rồi và và đến xem um, drive in ngồi trong xe của mình uh, có thể ăn popcorn trong xe rồi cùng một xem một cuốn phim cùng uh, nghĩa là enjoy một cuốn phim uh, với với tất cả các bạn bè bên uh, bên cạnh với xe khác thành ra đây là một cái um, chương trình mà Sa nghĩ là như chưa bao giờ có trong cộng đồng Dạ vâng, thì giống như chị Isa mới vừa nói là những cái xuất chiếu mà trên uh, trực tuyến giống như online như chị Isa vừa mới nói thì như quý vị nghe nói là cái xuất chiếu dành cho các em uh, giới trẻ và cũng như là các vị cao niên thì xuất chiếu đó sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tức là ngày đầu tiên ờ, của Việt Việt Film Fest của chúng em thì đó là xuất toàn miễn phí bắt đầu lúc 11 giờ khi quý vị lên trên lên trang nhạc của chúng em của chúng em là vietfilmfest.com à, vào ngày 15 tây tháng 10 quý vị sẽ thấy là có hai xuất chiếu một xuất chiếu cho các em à, các giới trẻ là Out from the Dark cùng với các à, các vị sẽ có các nhà số phim sẽ có các nhà làm phim đến và để bàn về cái bộ phim của họ và một xuất chiếu là của Into the Light là của các vị cao niên để cho các bác có những bộ phim bộ phim của các bác xem thì à, nếu mà các vị các quý bác mà muốn à, uh, xem những bộ phim này các quý bác đừng có lo mặc dù có nhiều rất là nhiều thứ tiếng nhưng mà chúng chúng uh, uh, từ nhiều thứ tiếng khác nhau thì chúng uh, hội đại hội điện ảnh của chúng em sẽ có phụ đề tiếng Anh dịch ra để cho quý vị có thể xem và hiểu được cái nội dung của bộ phim. Dạ vâng thì em cũng xin nói gì đó hồi sau đây chị Lisa sẽ bổ sung thêm là quý vị có thể mua vé uh, mua vé ờ, những cái tấm vé trước trên trang nhà của chúng em là vietfilmfest.com khi mà quý vị vào cái trang nhà của chúng em quý vị nhấn vào cái lịch trình gọi là, là schedule theo tiếng Anh ở trên đó sẽ hiện ra một cái uh, một cái bảng sẽ có rất là nhiều cái bộ phim và quý vị có thể chọn order ticket tức là bắt đầu mua vé chậm thì đó là những bộ phim mà quý vị cần phải trả tiền còn những bộ phim không trả tiền quý vị cũng có mua nhưng mà họ sẽ không có trả nhưng mà họ sẽ đưa cho quý vị những cái tấm vé có thể mình có thể log in vào mình có thể xem được thì họ không có trả tiền của quý vị thì uh, giá vé um, uh, của mỗi cái bộ phim là 13 Mỹ Kim uh, chị Văn Anh và quý vị có thể lên trang uh, Facebook của chúng em uh, tại Facebook, Instagram, Twitter tại Việt Film Fest hoặc là vào trang nhạc của chúng em, chúng em là vietfilmfest.com để mình có thể có được cái link để mình có thể mua được những tấm vé đó vâng, và quý vị có thể mua ngay trước giờ nghĩa là trong trong cái khoảng thời gian mà phim được trình chiếu thì quý vị đều có thể xem và ở ờ, cái giờ chọn cái giờ nào mà tiện lợi cho quý vị cũng như là cả gia đình có thể ngồi xem mua một vé và ngồi xem cả một gia đình uh, trước một cái màn hình uh, lớn uh, nếu mà quý vị có thể uh, connect uh, laptop với lại TV chẳng hạn và chiếu lên để gia đình cùng xem thì giá vé vẫn là như vậy thôi tức là có một vé mà cả gia đình được xem thì sao rất là mong với cái uh, kỹ thuật hiện đại của internet thì mình có thể um, càng um, phục vụ cho nhiều khán giả hơn nữa là tại vì cái mục đích cuối cùng của mình chị Vân Anh vẫn là để đưa những cái phim những cái những cái câu chuyện những cái tiếng nói của người Việt chúng ta trên khắp thế giới đến với nhau và chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống của người Việt uh, khắp nơi trên thế giới qua những cuốn phim này và đó là cái điều mà chúng tôi rất là muốn đưa đến với quý vị um, thành ra là mong là quý vị sẽ um, tiếp tay với chúng tôi bằng cách là xem những cuốn phim này giới thiệu với bạn bè giới thiệu với gia đình về đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế để mà đây là một cái phần mà chúng ta có thể hỗ trợ những nhà làm phim để họ tiếp tục làm những cái cuốn phim về văn hóa Việt Nam về câu chuyện về người Việt Nam về về những cái um, quá trình lịch sử của chúng ta uh, đây là cái điều quan trọng tại vì cái tiếng nói của mình cái cái câu chuyện cái lịch sử của mình cần phải được uh, giữ lại cần phải được truyền tải qua ờ, ví dụ không những là nhiều thế hệ mà còn cho những người um, uh, những người những người bạn không phải là người Việt Nam chẳng hạn họ có thể hiểu thêm được về những cái gốc gác những cái văn hóa của chúng ta thì qua điện ảnh như sang nghĩ đó là một cái một cái tiếng nói rất là quan trọng mà Isa nghĩ là là tất cả tất cả chúng ta đều có thể vừa thưởng thức được mà lại vừa có thể giới thiệu đến bạn bè rồi um, một cái gọi là uh, một cái chương trình mà các gia đình đều có thể uh, cùng xem với nhau rồi cùng trò chuyện với nhau qua những cái chương trình như vậy Dạ, một lần nữa em cũng Minh cũng xin nhắc lại là việc uh, ờ, Film Fest tức là Đại hội Điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 12 năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 15 tới tháng 10 cho đến ngày 30 tới tháng 10 uh, ờ, tại uh, có ba uh, ba nơi thứ nhất thứ gì có thể xem trực tiếp tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana hoặc là có thể drive in tại Westminster Mall và cuối cùng là trực tuyến online có gì có thể mua những tấm vé đó thì em xin nhắc lại như vậy 15 tới 30 tới tháng 10 một số phim là miễn phí Ờ, như là uh, mình có nói là là có một cái set uh, phim uh, gồm uh, như là năm phim ngắn uh, được chọn để mà chiếu cho các em uh, học sinh hoặc là sinh viên trung học uh, sinh viên đại học và các học sinh trung học thì đều có thể xem miễn phí rồi có một uh, set phim là dành cho quý vị cao niên trên 60 cũng miễn phí và cuốn phim uh, uh, Be Water uh, về uh, về gương mặt điện ảnh nổi tiếng của Hồng Kông là Lý Tiểu Long do Bảo Nguyễn thực hiện cũng ờ, sẽ được ờ, miễn phí trên online À, là Be Water rồi còn cuốn phim mà chiếu để kết thúc đại hội điện ảnh năm nay là phim Raya and the Last Dragon tức là Raya nữ chiến binh Raya và con rồng cuối cùng đó là phim hoạt họa rất là um, rất là dễ thương và rất là hay của uh, Disney hãng Disney uh, với cái lồng tiếng của uh, diễn viên uh, người uh, người Mỹ gốc Việt là cô uh, Marie, uh, Kelly Marie Chen thì cuốn phim đó sẽ được chiếu tại uh, Westminster Mall trong cái uh, thể thức là drive-in thành ra quý vị có thể đưa gia đình đến và ngồi trong trong xe của mình để thưởng thức cuốn phim uh, hoạt họa hoạt họa rất là dễ thương của Disney Dạ vâng, quý vị, ờ, quý vị đang theo dõi buổi nói chuyện ờ, với ờ, ban tổ chức của Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Việt Film Fest năm 2021 và một lần nữa mời quý vị hãy vào trang nhà vietfilmfest.com có rất là nhiều phim để cho chúng rất là hấp dẫn để cho chúng ta theo dõi và đặc biệt là chúng ta coi online trong rất là tiện nghi, rất là thuận tiện cho cái giờ giấc của chúng ta. Dạ vâng, một lần nữa Isa xin kính mời quý vị khán thính giả Ờ, mời chị Vân Anh cùng đài VNTV hãy đến với Việt Film Fest qua nhiều các sinh hoạt khác nhau từ online cho đến uh, drive-in rồi um, đến dạp Frida Cinema vào thứ bảy tới ngày 16 để mà cùng thưởng thức những cuốn phim, những tác phẩm của các đạo diễn ờ, người Việt và gốc Việt trên toàn thế giới gửi về tham dự. Isa rất là mong được đón tiếp tất cả quý vị đến với Việt Film Fest năm nay. Dạ vâng, thì em cũng ờ, giống như chị Isa cũng giống như thay mặt cho các anh chị ờ, cho đại diện trong uh, Đại hội điện ảnh Việt Nam quốc tế lần thứ 12 này cũng như xin cảm ơn đài VNTV cũng như cũng như là quý vị xem đài để cho chúng em có dịp bên đây nói về chương trình và hy vọng quý vị sẽ đến uh, tham gia với chương trình và ủng hộ xem những bộ phim của Việt uh, Việt Nam của mình và cũng cũng như các bộ phim khác ở quốc tế để mình có thể tạo ra những ủng hộ những cái tiếng nói những của các nhà làm phim và giống như là có làm cho những cộng đồng khác có những cách nhìn khả quan hơn vào uh, cộng đồng Việt Nam của mình và hy vọng là nền văn hóa Việt Nam của mình sẽ được uh, phổ biến rộng rộng rãi và phong phú hơn trong tương lai thì một lần nữa em xin nhắc lại là Việt Film Fest tức là đại hội điện ảnh quốc à, Việt Nam quốc tế lần thứ 12 sẽ diễn ra từ 15 cho tới 30 tháng 10 à, và quý vị muốn biết thêm chi tiết xin vào vietfilmfest.com vietfilmfest.com Dạ vâng, à, cảm ơn Isa và cảm ơn Minh rất là nhiều. Và một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị vào cái website của Vietfinfest để có thể xem trước danh sách của những cái bộ phim và chúng ta cùng ghi danh để mà xem phim cùng tham dự Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế Vietfinfest 2021 sắp tới. À, cảm ơn Lisa, cảm ơn Minh và chúc cho Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế của chúng ta càng ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong tương lai. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin thân ái chào tạm biệt.